đấy ừ chưa lau qua tí cho nó sạch rồi nhà thư nó gừ gừ không hai tới vừa vừa đấy đấy ừ chưa ghê con nhà bà gớm lau để cho nó rơi hết cái à, có dính tí nào bẩn ở trên lông thì nó khô nó rơi hết đi Ừ. con nào cũng gừ bốn con là con nào cũng gừ đấy đấy ghê gớm bốn con là con nào cũng gừ bà này bà ngủ luôn này bà này bà đang ngủ cho nên bà không gừ ok ra kia ngủ tiếp đi lau cho nó sạch đi nhá lau cho nó khô đi Đó. ăn à, dặm kiểu này cho con nó rất là sạch không có bẩn không bị bẩn sạch tinh khi con nhà bà gớm gặp quá ừ. nó này để cho nó khô cái lông đi có à, về, ừ, về quá bạn cho nó sạch rồi khô lên khô sạch đi thì có cái gì dính ở trên người trên cái hạt mà nó ăn mà nó có con nọ nó đè lên người con kia thì nó rơi hết nó sạch Đấy nên là con chó nó ăn từ uh, nó ăn đến khi mà nó to lên thì cái lông của nó nó vẫn sạch nó không có bẩn không bị bẩn vì đồ ăn ừ. gỉ quá ha ha ghê nhỉ ừ đại ca quá đấy à. ok sạch tinh rồi đấy à em dậy rồi ngủ dậy rồi ừ. ok sạch tinh luôn đứa nào gặm chân ta đấy được chưa lại con nhà bà ca đấy ừ. mấy đứa chơi với nhau đây cho nó gặm giấy chơi ừ. lắc bắt đầu mỗi con à, kéo một tờ ra một chỗ gặm hai thằng này thì đang nô à. sau giờ ăn sẽ đến giờ chơi à. chơi đừng có chơi cùn nhé bây giờ mọc răng rồi là bắt đầu gặm nhau là đau đau cái là cùn ừ. hai đực Tôi tịch thu mấy tờ giấy cho chúng nó chơi với nhau Tịch thu Tịch thu này Giả đây Giả đây Thu hết Thu lại Thu lại hết mấy tờ giấy Thế là hết luôn Đấy, Chơi với nhau đi Cho chúng nó chơi với nhau vào đây xem nó đỡ màu nó đỡ gì à. à này chưa ừ. thành phần này ăn no ngủ kỹ chỉ chơi một tí tẹo thì là ngủ luôn là hai thằng đấy là nó to hơn bốn thằng này thì độ ham chơi cao hơn đấy, nó ra vần vò nhau gạ chơi đấy ừ. thấy cái gì ông lắc ghê quá à, đây cũng muốn yên vị chỗ ngủ rồi ở đây là bữa ăn này nếu bữa ăn buổi tối thế nếu bữa ăn ban ngày là chúng nó ăn ban ngày là là là là chúng nó nô nhiều hơn bữa này là bữa tối người nghe thấy nó rất là yên nắng không có một tiếng động bây giờ là bữa đêm muộn ừ, bắt đầu giờ đi liếm ờ, cái hạt rơi vãi ở trên cái thảm thảm để ăn này cho nó không có đá ị ra thảm đá ị là nó đá ị thảm để ăn nó không đá ị ra giữ nó ừ, gọi thế đang nhau đấy à, nó nghe tiếng gọi đấy Thôi rồi, mấy đứa là vào chỗ nằm ngủ đi Nằm ngủ, nằm ngủ, nằm ngủ thôi Anh tịch thu cái thảm Đi ngủ đi thôi Ok, thôi mấy đứa đi ngủ đi nhá Ngủ thôi ừ. Ok Ngoan ừ. Ngoan Ui giời, thôi không nô nhau nữa, ngủ thôi. À. Ừ. Rồi, đi ngủ, đi ngủ, đi ngủ, đi ngủ. Ngủ thôi. Ừ. Hai đứa này nó ngủ ở một chỗ này một thằng này ngủ một chỗ này ba thằng này thì để yên rồi chúng nó thì cho nó sẽ ngủ thôi đấy chia sẻ với mọi người một chút là cái bữa uh, cái bữa ăn dặm của con chó con đó, đơn giản vậy thôi giống nào cũng thế mình nuôi thì các giống đều như nhau chó ta chó tây là nuôi ăn dặm này là giống nhau hết lớn lên thì mới điều chỉnh lớn lên thì mới cho nó khác nhau thôi và rất là đơn giản thôi, không có cái gì cả. Ừ. À, thế nó, nó ngủ rồi. Nó ăn xong rồi nó ngủ, nó không cần thiết mẹ đâu. Mẹ làm đâu thì mẹ làm. Đó. ngủ đấy vẫn còn hai con nghịch